thấy bạc ngàn chim chưa Hello ồ ồ cá nâu cá nâu cá nâu trời ơi ra dạ đây đây đây đây lưới câu chùm nha mọi người một em cá nâu tiếp tục thì lại lên một em nữa nha mọi người đây lưới câu chùm rất là lợi hại một em nữa nha lên một em cá nâu nữa nha ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da ấy Ê, nhỏ nhỏ nhưng mà câu hồi cũng nhiều cái nâu ha à, nãy giờ câu nhóc hết trơn mọi người mình vừa câu vừa cầm cái điện thoại khó quay nào dính mình mới quay cho mọi người xem ha Ôi, lại lên một em cá nâu nữa nha mọi người lưỡi câu chùm này rất là hiệu quả nha đây một em cá nâu Ui, lên một em nữa mọi người cá nâu rồi mình đang câu ở đây luôn rồi sấy sấy sấy à dạ. để gì nó rỉa từ từ ờ, cứ giật lên thôi nè đây con một em nữa ghét tật tật tật tật không dính à. cá nhỏ khó dính hả đó lên đó ồ con này bự hơn con nãy nè <laughs> bự hơn á để để lên trên cái cái miếng dán chỗ đứt tinh khanh ngồi cá nâu nghe mọi người dính cái gì nặng nặng rồi hai ba con kìa ông nội ơi dính hai ba con cá luôn vậy hả Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Thấy không, thấy không, nhìn vô, nhìn vô. Không, phải ăn cá con con hả? Con cá hả? Một con cá, một con dòm. <laughs> thấy không, thấy không? Đấy. Đây, một con cá, một con dòm các bạn ơi. Một em cá nâu nữa mọi người. anh không còn lại nữa ý gì đây một con nó tính đâu nó nó sực công rồi chứ <laughs> dạ, dính đâu đó lên đó quá là dễ ăn nè Ôi, lên một lượt hai em luôn em ơi Đấy, hai em cá nâu vừa câu vừa quay cho nên khi nào mình giật dính mình quay cho mọi người xem đây đó anh em cá nâu để một em mọi người khá to khá to khá to đây phóng gần lên cho mọi người xem khá to nha một em nữa nha lên một em nữa mọi người ơi một em to tài quá luôn nha đây đây lên một em cá nâu nữa nha mọi người xiên nhỏ dừa dừa một người ăn rồi mời mọi người ăn trưa nha anh em mình nướng cá trên biển ăn cơm luôn cá câu nãy giờ mọi người câu về ăn nha phù hộ câu có cá bà ơi cá nâu nó con mới dòm xanh có cơm chưa rồi mời mọi người dùng à, bữa với anh em mình nha ăn bún trong đó đâu ăn không ăn bún đi Ừ, nhiều con cá nhiều quá nè này không ăn cơm hả cơm nè